Pháp Hoa Bổn Môn mà quý vị đang có ở trên tay. Có một số các Phật tử à, trước đây đã quy y ở các chùa khác rồi à, bây giờ muốn về đây tu theo đạo tràng pháp hoa à, có tới thưa với thầy thì khi mà ở các đạo tràng khác về đây tu với đạo tràng pháp hoa có được hay không thầy nói cái được hay là không được là tùy ở tâm của quý vị tức là nếu quý vị thấy à, cái cách tu ở đây cái pháp môn hành trì ở đây nó thích hợp với mình mình nương vào mình tu mà mình thấy an lạc thì mình nên theo và đồng thời nó mình thấy nó không thích hợp thì mình phải bỏ đi tìm cái đạo tràng khác nó thích hợp với mình thì mình tu nó mới có kết quả tại vì à, pháp của đức phật nói tới phương tiện thì ngài có rất là nhiều ờ, để cho mọi người ai cũng chọn một cái pháp mà thích hợp với mình để mình tu nhưng mà pháp tu á, thì khác nhau mà cái kết quả đó ờ, là đức phật nó giống nhau chứ còn hãy mà tu á, khác nhau rồi cái kết quả khác nhau nữa đó thì cái này gọi là đọa ờ, đi lạc rồi thì không được cái cách tu thì có khác nhưng mà cái kết quả đó là phải giống nhau cái giống nhau đây là gì cái kết quả đây là cái trường hợp thứ nhất là mình phải được an lạc trước rồi mình tu mà mình không được an lạc thì cái trường hợp đó là sai không phải là đạo phật cho nên ở bên phật giáo nguyên thủy phật giáo nguyên thủy tức là cái giáo pháp mà căn bản nhất đức phật dạy cho loài người chúng ta đó, để đi ra khỏi sanh tử luân hồi ờ, thì Đức Phật bảo rằng cái pháp tu đó ta gọi là cái pháp tu mà tứ thanh đế tứ thanh đế thì ừ, đó là cái căn bản nhất của loài người chúng ta thì khi mà ta tu cái pháp tứ thanh đế này là nó khởi đầu từ cái tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như y túc ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. À, cái đỉnh cao của nó là bát thánh đạo phần mà ai thực hiện được cái đó thì đây người ta gọi là thánh. Thì cái bước ban đầu đấy mà chúng ta thực tập ở trong cái tứ niệm xứ để rồi chúng ta thoát khỏi cái cảnh khổ ở trên thế gian gọi là chứng được cái sơ quả tức là dự lưu được đi vào trong cái dòng thánh mà nếu hai ta theo đại thừa ta bảo là được phật công nhận tức được phật công nhận thì cái trường hợp này đó là mình đã được vào ở trong dòng thánh rồi mà cái người mà được phật công nhận thì cái người đó ở trong giáo pháp đức phật mình cảm thấy mình an lạc lắm ở trong giáo pháp đức phật đó, mình coi như đây là pháp tu của mình cho nên lấy cái pháp này là làm cái lý tưởng cái lẽ sống cho mình cho nên mình thấy nó an lạc ở trên cuộc đời này cái đầu tiên là mình thấy mình an lạc cho nên tất cả các phật tử chúng ta mà khi về đạo tràng này tu cái bước đầu đó là chúng ta thấy tâm chúng ta được an lạc những cái khác ta chưa nói nhưng mà như vậy đó là trong kinh pháp hoa gọi là được phật hộ niệm ừ, ta được phật hộ niệm cho ta rồi đó thì cái tu của chúng ta đó từng bước chúng ta có kết quả thì cái pháp tu mà căn bản nhất ờ, trên chỗ này đó là chúng ta phải đạt cho được cái đó cái tâm an lạc cho nên ờ, các cái pháp phương tiện mà thực tập là cũng đưa tới cái chỗ này ờ, từ cái chỗ đó, nữa thì người ta mới chia ra nữa có những người đó thì người ta tu về thiền có những người người ta tu về mật có những người đó, người ta tu về tịnh độ chẳng hạn nhưng mà cái thiền đó cũng coi như cái cốt lõi của đạo phật nhưng mà thực tập cái pháp này đó phải nói là khó cho nên cái người tu có kết quả thì cái này tốt nhưng mà rất ít còn cái trở ngại đó, thì cái này nhiều hơn cho nên chỗ pháp tu thiền là khó thầy nói thí dụ như bây giờ nữa nó phải có một cái hoàn cảnh tốt thì chúng ta mới thực tập cái này được thành ra các vị thiền sư đòi hỏi cái gì cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái cơ thể khỏe mạnh thứ hai đó là chúng ta phải có một cái đầu óc thông minh chứ nếu ờ, cái cơ thể không khỏe mạnh thì khi chúng ta tu thiền chúng ta dễ bị đau yếu thì chúng ta dễ bỏ cuộc cái đầu óc chúng ta không thông minh thì chúng ta dễ lạc vào cảnh giới ma lắm cho nên ta gọi là lạc qua ngoại đạo thiền thì cái này rất nguy hiểm đây là một cái pháp môn tu cũng chính thống của đạo phật nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có cái này cho nên ngày xưa thì thầy cũng thực tập cái pháp này thực tập cái pháp môn tu thiền này. nhưng mà khi về nước là thầy không dạy cái này tại thầy thấy khó cái này là đúng nhưng mà khó tại vì thầy nói nếu có một cái cơ thể không khỏe mạnh ấy, thì lúc bây giờ đó mình vô ngồi thiền thầy thấy à, đa số đó do cái cơ thể bệnh hoạn thì nó lại sanh ra những cái bệnh khác bây giờ nếu mà cái người đó, thầy nói bị cái bệnh thấp khớp ngồi được không đương nhiên cái này ngồi không được rồi hai cái chân này đau không ngồi được rồi mà nếu hãy cưỡng ép nó đó, thì đôi khi là bị liệt nữa cho nên cái điều kiện tu đó là nó có một cái sức khỏe thật tốt cái thứ hai đó là mình không bệnh hoạn gì hết cho nên á mình ăn rất ít nhưng mà mình sức khỏe tốt cho nên ăn một ngày một bữa được thậm chí hai ba ngày chúng ta ăn một bữa được đây cái cơ thể khỏe mạnh là cơ thể cho này để tu thiền là chỗ này cho nên có thể suốt ngày ta không ăn nhưng mà chúng ta không thấy đói chúng ta không thấy mệt chỗ này cho nên ta gọi là thiền thực mà hãy tu thiền phải đạt được chỗ này chứ tu thiền mà còn nặng về cái vấn đề ăn uống thì cái trường hợp này chắc chắn là khó có kết quả còn ờ, cái sức thông minh của chúng ta thành ra sức thông minh của chúng ta đấy, ờ, khi mà nhập định thì lúc bây giờ đó cái tư duy của chúng ta đó, nó khác rồi cho nên ờ, thầy mà khi xưa thực tập thì có những lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình rơi vô khoảng trống không tại vì khi cái pháp này mình tập tập là quán không vô tác vô nguyện này cho nên đi vào trong cái thế giới tâm linh cái này rất là khó chứng đắc được cái này rất khó chứ không phải là dễ nhưng mà đương nhiên đó pháp đây là cái pháp mà đúng của phật mà rất tốt Đức Phật nhờ thiền định dưới cội Bồ Đề mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái con đường tiến tới đây đó là cái đó là mục tiêu của chúng ta làm. Nhưng mà thầy nói cái sức khỏe không cho phép. Cái đầu óc thông minh chúng ta chưa tới thì chúng ta cũng không thực tập cái này thành công. Cái người thứ ba nữa đó, cái pháp này ta cũng thường hay dùng ở Việt Nam mình đó, gọi là cái pháp tu mà mật tức là chuyên trì chú thành ra mật tông thì một số người ta cũng tu cái này cũng thực tập nhưng mà thầy thì rất ngại cái pháp này tại vì mình tu cái pháp này nó thuộc về bí mật pháp bí mật tạng cho nên mình tu cái pháp này thì mình không kiểm soát được mình không kiểm soát được cái cái pháp này cho nên eh, bây giờ nếu hãy trì chú, ta chuyên ta trì chú. Cái này Thầy cũng đã thực tập rồi, mà thực tập eh, cũng có kết quả đó. Nhưng mà có một điều đó là Thầy thấy mình không kiểm soát được bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên eh, cái Pháp này cũng không dám truyền. Tại vì truyền thì sợ tất cả các vị đó, mà thực tập đó là dễ rơi vô trong cái chỗ mà mà tà giáo tức là thế giới ma cái này chúng ta dễ lạc hơn tại vì chúng ta trì chú chúng ta đúng à, cho nên ở trong đạo tràng pháp hoa đó thầy chỉ sử dụng có một cái thủ hộ thần chú thôi cái này rất ngắn là ít thôi tại vì khi mà thực tập thì thầy thấy cái này nó có một cái linh nghiệm và cần sử dụng ở trong cái chỗ niềm tin của chúng ta này niềm tin gì? niềm tin Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí. À, đây là ba vị Bồ Tát lớn mà ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta. Và thêm nữa đó là các vị Thiên Vương, ở trong đó, đó là quan trọng nhất là thần chú mà của Triều Quốc Thiên Vương. Rồi ở trong đó có thêm cái thần chú của Bà La Sát nữa ở trong cái phẩm Đà La Ni. Đó. Thành ra sử dụng năm cái bộ chú này chính ở trong Đạo Tràng Tạng. Còn ngoài ra thì ta đi về bên hiển giáo hết, chứ không dám đi về mật. Tại đi vào trong cái thế giới mật ta không kiểm soát được. Cho nên dùng một phần mỏng cái này thôi. Khi mà cái chú Đại Bi đó thì Thầy cũng dịch ra thành hiển giáo chứ không đưa vô mật nữa. Thầy chú Đại Bi là thuộc về mật giáo nhưng mà thầy dịch nó ra cái nghĩa tiếng Việt của mình đó, để cho khi mà mình tụng cái này đó, mình vẫn có cái cảm giác đó, cái mối quan hệ giữa mình với Bồ Tát Quan Âm cho nên cái này không không đi vào trong mật mà đưa nó qua cái phần giáo để chúng ta có thể thực tập được để tạo cái độ cảm giữa mình với với Bồ Tát Quan Âm một cái pháp môn nữa nó cũng rất là phổ biến ở Việt Nam mình là gì tức là pháp môn tịnh độ tức là niệm Phật cầu vãng sanh cái pháp này thì đa số các vị tu hành ở Việt Nam đó là thường chọn cái pháp này tức là chuyên niệm Phật Di Đà để cầu mong là cái khi mà chúng ta chết thì chúng ta được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đa số chúng ta đều thực tập cái này. Thì cái pháp này đấy thì thầy cũng thực tập nhiều năm niệm Phật Di Đà cũng là một cái pháp tu. Nhưng mà cái khi từ ở bên Nhật thầy về Việt Nam thì lúc bây giờ là năm 1973 cái tình hình ở Việt Nam lúc bây giờ đã rất là lộn xộn bất an cho nên nếu mà ta đưa cái pháp môn tịnh độ gọi là niệm Phật vãng sanh ấy, đi về cái thế giới cực lạc có nghĩa là bỏ cái thế giới ta bà này đi à, thì cái trường hợp này mới sanh về thế giới cực lạc nếu mà cái tâm của chúng ta nó còn nghĩ tới thế giới ta bà này là phải tái sanh ở đây thôi nhưng mà cái tâm chúng ta nó gắn ở bên thế giới cực lạc đó, tức là dứt cái thế giới ta bà này mà cái tâm chúng ta hướng trọn về thế giới cực lạc thì chúng ta sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc đây là pháp môn tịnh độ ừ. cái cốt lõi nằm chỗ đó nhưng mà Việt Nam mình nữa ừ, thì lúc bây giờ nữa nó có cái tinh thần yêu nước ừ. tức là từ giả cái thế giới ta bà đi về cái thế giới khác thì thiệt đó là một pháp môn tu nhưng mà đối với thầy trong lúc đó thầy từ bên nhật bản thầy về việt nam cái lúc mà khó khăn và nguy hiểm mà thầy có cái cái nguyện mà trở về việt nam này thì cái trường hợp này là cái tinh thần kinh pháp hoa nằm chỗ này cho nên thầy mới có một cái cái lời phát nguyện trước khi thầy về nước thầy phát nguyện là trước cái tượng của Đức Phật Thầy bảo là trước Phật đài con xin phát nguyện Cõi ta bà thì hiện độ sanh Thọ trì độc tụng chân kinh Quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời Đây là cái lời nguyện mà của Thầy Năm 1973 Cho nên chỗ nào có khó Có khổ đó Thì mình dấn thân và chỉ mong là Đức Phật hộ niệm cho mình. Mà có Đức Phật hộ niệm cho mình thì mình không ngại khó, ngại khổ, mình không sợ. Gọi là không sợ gian lao, cũng không từ khó nhọc. Tại vì chính cái chỗ gian lao khó nhọc này đó làm cái chỗ mà mình hành đạo tốt nhất, dễ tạo công đức nhất. Đây là cái quan niệm mà tu theo Kinh Pháp Hoa gọi là hành Bồ Tát Đạo tại vì ở trong cái hoàn cảnh khó như vậy đó thì lúc bây giờ nó khôn mà, trí khôn mới sanh ra được trong cái hoàn cảnh khó như vậy đó mình mới có thể tạo nên đạo đức được làm người tốt được là chỗ này cho nên từ cái chỗ đó đó mà về nước thì thầy lập ra cái đạo tràng pháp hoa của mình đó. từ năm 1973 đó thì lập đạo tràng và thầy chỉ có một cái lời nguyện là tất cả những người nào có nhân duyên với thầy với kinh pháp hoa thì xin đức phật khiến cho họ tới khiến cho họ tới cùng tu chung với thầy cùng hành bồ tát đạo cứu nhân độ thế thay cho đức phật trên cuộc đời này còn những người nào không có duyên với Thầy, không có duyên với Kinh Pháp Hoa, thì xin Kim Cang Hộ Pháp đưa họ đi. À, cho nên ở trên bước đường tu của mình thì ai muốn tu mật tông thì tu, ai muốn tu thiền thì tu, ai muốn tu tình độ thì tu. À, người ta đi tới những chỗ này người ta tu. Cho nên có những người tới hỏi Thầy về pháp môn tu thiền, Thầy chỉ Thầy nói thôi, bây giờ quý vị lên Hòa Thượng Thanh Từ đi, Hòa Thượng chuyên thiền có người hỏi thầy về pháp môn tịnh độ thầy nói thôi quý vị lên hòa thượng thiền tâm tại vì các hòa thượng này trước đây cũng ở quan với thầy mà nhưng mà các vị này chuyên cái pháp này cho nên là tất cả các cái pháp môn tu nữa ai có cái chuyên riêng vì vậy đó mà ở đây đó, đạo tràng pháp hoa của chúng ta đó, nó cũng trở thành chuyên môn đạo tràng chuyên tu theo kinh pháp hoa tức là xây dựng một cái thế giới an lạc ở tại ta bà này đây là mục tiêu nhưng mà tuy nhiên đó là cái pháp môn tu của chúng ta đó nó cũng không có trở ngại cho tất cả các cái pháp khác nó cũng từ cái Phật giáo nguyên thủy là căn bản này căn bản là từ chỗ nào thành ra Đức Phật dạy chúng ta người muốn trở thành Phật tử thì phải quy y quy y với Tam Bảo tại ra quy y với Tam Bảo thì mới trở thành Phật tử được. Còn không quy y với Tam Bảo thì không trở thành Phật tử, Đức Phật không hộ niệm được. Cho nên khi chúng ta bước chân vào chùa thì chúng ta phải phải làm lễ quy y và phải phát nguyện. Thì ở trong này đó, cái quy y này cái căn bản nhất ở trong đạo tràng mình đây quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là ba cái mà tất cả các đạo tràng, tất cả các pháp môn từ nguyên thủy cho đến đại thừa là đều phải quy y hết. Đây là chung, coi như là thống nhất. Cho nên ở đây chúng ta cũng quy y mà tất cả các đạo tràng khác cũng phải quy y thôi. Mà cái này nó là luôn luôn đó, đọc thuộc lòng, đọc hàng ngày, xác định mình là Phật tử, đi theo con đường của Phật đây là cái cái định hướng mà chung cho tất cả các Phật tử thuộc về các tông phái từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa. Nên ờ, khi khi mà quý vị đi quy y tất cả các chùa khác ờ, cũng đều có một cái là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng căn bản. Cái này là căn bản chung ờ, cho từ Phật giáo Nguyên Thủy tới Phật giáo Đại Thừa, không ai bỏ qua cái này hết nhưng mà nó có một cái khác đi là gì phật giáo nguyên thủy thì dừng lại ngay chỗ này thôi không nghĩ xa hơn nữa tức là quy y phật á, có nghĩa là quy y với đức phật thích ca quy y pháp á, là quy y với pháp thánh đế mà quy y tăng á, là quy y với với tăng đoàn đệ tử của đức phật cái này là căn bản từ hồi đức phật còn tại thế thì có cái quy định này nhưng mà sau khi đức phật vào niết bàn rồi đó thì cái này có thay đổi này cái này có thay đổi thành ra phật giáo nguyên thủy thì giữ nguyên như vậy nhưng mà phật giáo đại thừa đó thì lại có thay đổi bắt đầu có cái nhìn khác đi chứ từ thì giống nhau nhưng mà cái hiểu và cái thực hành đó, đều hoàn toàn khác tại bây giờ mình nói là quy y phật tôi đi theo đức phật nhưng mà đức phật vào niết bàn rồi đức phật đâu còn trên cuộc đời nữa thành ra mình quy y pháp đó là theo lời đức phật dạy nhưng mà đức phật dạy á, thì cái khi mà đức phật còn tại thế thì mấy thầy đi theo đức phật á, tới chỗ này tới chỗ kia tới chỗ nọ tùy theo cái hoàn cảnh đó mà đức phật dạy đức phật chỉ thầy nói thí dụ như bây giờ đó đức phật dẫn mấy thầy tỳ kheo đi tới một cái vùng đó gặp một cái ông chủ đồn điền bị mất đàn bò đi cho nên ông này khổ sở quá thì đức phật mới dạy mấy thầy tỳ kheo đó là mấy thầy có phước hơn cái ông chủ này là vì mấy thầy không có con bò nào để mất hết tức là không có con bò nào để chăn và không có con bò nào để mất phải không? cho nên cái người chưa có mà mong cầu không được khổ mà mong được rồi đó phải chăn phải giữ nó khổ mà nó mất đi đó, thì khổ hơn nữa thì nhân cái chỗ này đức phật thuyết pháp cho nên ta đi theo phật nghe pháp đó, là tới từng nơi từng chỗ từng hoàn cảnh một mà Đức Phật nói khác nhau hết người ta theo đó ta học để rồi chúng ta có chi không phải ta học cái này nhưng mà ta thể nghiệm cái này ở trong cuộc sống chúng ta để ta đắc đạo thì lúc bây giờ ta mới nghĩ à, cầu không được thì cũng khổ mà cầu được rồi nó cũng khổ mà mất đi là khổ hơn cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta mới thực tập cái tâm vô cầu này tức là cái ham muốn này. cái ham muốn của con người dẫn tới cái quả khổ con người khi mà chuyển qua tới cái kinh bát đại nhân giác đó, là nguồn tội ác bởi lòng gợn sống tức là trong lòng chúng ta khởi lên cái sống nguồn sống tức là cái ham muốn ở trong này khởi lên thì khi mà trong lòng chúng ta khởi lên cái ham muốn thì chính cái ham muốn này nó dẫn chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi xem này cho nên từ cái chỗ này đó chúng ta mới thể nghiệm trong cuộc sống mình coi thử coi cái ham muốn mà dẫn chúng ta tới cái chỗ nguy hiểm này đó thì chúng ta có nên ham từ cái chỗ này đó mới sanh ra một cái thứ hai mà trên bước đường tu chúng ta đó là trí tuệ cho nên đức phật mới nói thêm cái nữa đó phật khác với chúng sanh là tất cả cái suy nghĩ cái lời nói cái việc làm của đức phật đều có trí tuệ chỉ đạo hết đó, cho nên lúc bây giờ để chúng ta mới học học phật ta học ngay cái câu này nữa là trí tuệ chỉ đạo vì vậy đó mà cái khi lòng chúng ta khởi lên một cái ý niệm gì đó thì chúng ta dùng trí tuệ để ta kiểm soát cái ý niệm này xem có đúng không xem coi cái này có đúng không có thể làm được không và cái hậu quả nó như thế nào thành ra chỗ này ta mới quan sát đúng ừ, hay là chưa đúng nếu chưa đúng ta bỏ liền nó đi tại chúng ta biết cái suy nghĩ chúng ta sai lầm cái ham muốn chúng ta sai lầm thì dẫn tới quả khổ thôi đây là một cái điều quan trọng cho nên một anh thanh niên lớn lên bây giờ nhìn thấy một cái cô gái khởi lên cái tâm ham muốn rồi là cưới về đi làm vợ thì cái trường hợp này chưa suy nghĩ chín chắn cho nên về rồi nữa lúc bây giờ hụt hạch gây gỗ rồi khó khăn thậm chí đưa tới cái chỗ khùng lên rồi đánh đập hay là sát hại nên một cô gái trước khi mà lấy chồng cũng như vậy tại do cái nghĩ sai lầm của mình à, mình sẽ lập gia đình mình sống ờ, có cái người che chở mình ở trong một cái gia đình giàu có tất cả những cái này ý tưởng sai lầm hết nhưng mà tiến tới hôn nhân xong rồi nữa cái này ta gọi là vỡ mộng cái này là do vô minh do, do tham cầu vì vậy đó mà đức phật nói là khi một cái ý tưởng nào khởi lên đó, thì chúng ta phải dùng trí tuệ để kiểm soát cái này có đúng hay không đúng nó có hợp lý không tại đa số cái tham vọng chúng ta là không hợp lý cho nên một người bản thân mình không ra gì hết mà bây giờ đó là muốn muốn lấy một cái anh chồng là làm sĩ quan hay là làm tướng hay là làm giám đốc làm gì đó phải không được không cái này trên thực tế chứ Thành ra cái gì cũng vậy không nên vượt qua cái thực tế cho phép này. Cái hạnh phúc, chân hạnh phúc cho nên. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta chỗ này cho chúng ta có cái bài học đó, là phải có trí tuệ chỉ đạo cho cái suy nghĩ. Muốn làm cái gì đó thì phải có suy nghĩ trước. Cho nên trên bước đường tu đó thầy nhờ học cái bài học này. Cho nên làm cái việc đạo cũng vậy cái khi mà thầy khởi lên kỷ niệm á, nên làm cái việc này thì bây giờ đó thầy mất bắt đầu dùng trí tuệ kiểm tra lại cái này được không cái khi mà thầy định cất cái chùa này nữa thì thầy cũng dùng trí tuệ thầy kiểm tra coi cái này có thể được không thì cái khi mà được là sao nó phải có những cái duyên để làm cái này cho được đây nữa nhưng mà thiếu duyên không được thì không làm đây là trên bước đường tu cái trí tuệ chỉ đạo lại này quan trọng nhất chứ không phải ta muốn người ta làm ta thấy cái này tốt của ta nhào vô phải không nguy hiểm lắm thành ra bài học mà đầu tiên đức phật dạy chúng ta là cái chỗ này phải có trí tuệ ta nên quy y phật có nghĩa này Thế nên dùng trí tuệ chúng ta để quyết đoán cái vận mạng của chúng ta. Nếu khi chúng ta chưa có trí tuệ để quyết định cái vận mạng chúng ta nữa, thì chúng ta phải nương vào một cái vị đạo sư mà có trí tuệ để hướng dẫn chúng ta, để chỉ đạo cho cuộc sống ta. Ta làm theo cái vị đạo sư ta. Hay nói một cách khác đi, là bây giờ đó chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải học với những cái người mà họ đã thành đạt họ đã biết cái việc này họ đã thành công trong việc này chứ còn đó chúng ta chỉ học với các thầy giáo ở nhà trường không chưa chắc là đúng tại vì các thầy giáo đôi khi lý thuyết thôi nhưng mà ra thực tế cuộc sống khác nữa đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái chỗ này cho nên khi đức phật còn tại thế thì ta nương theo đức phật Đức Phật đi đâu ta đi theo đó thì cái trường hợp đó Ngài thấy cái gì cái tốt cái xấu Ngài phân biệt Ngài giải thích cho chúng ta để chúng ta biết rồi à, ta tránh ta không làm cho nên chỗ này cho chúng ta cái bài học nhìn cái người khác đó mà được ta bắt trước nhìn người khác mà hư đó ta tránh phải không mà Việt Nam ta nói câu rất đúng xe trước đổ xe sau phải tránh nhìn thấy người khác hư hỏng thì chúng ta phải nên nên tránh cái này đây là thực học Phật pháp thôi cho nên nương theo Đức Phật nhưng mà bây giờ đó Đức Phật đã vào niết bàn rồi thành ra Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi Thì chúng ta có nương chỗ này được không? Đây là cái điều quan trọng nhất Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa, Thì lúc bây giờ đó Chúng ta mới tạo nên cái tượng Phật ta tạo nên tượng phật ta cầu xin đức phật ta lại lục đức phật để ta mong được ngài dạy ta thì cái trường hợp đó giữa ta với ngài hai cái thế giới này cách nhau xa quá phải không tại đức phật vào nước bạn còn ta trên thực tế cuộc sống này thành ra có mấy ai mà cầu xin đức phật và nghe đức phật dạy cho và làm được có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Rất ít người làm được cái này. Ta nói người làm được cái này nữa là cái người đó phải có một cái cái hạ thủ công phu lớn, có cái hạ thủ, có một cái thành đạt trên bước đường tu của mình nữa, thì bây giờ nữa mới có một cái cảm thông được với Đức Phật. Tại vì Đức Phật á, là Ngài vào Niết Bàn, vào niết bàn mình biết là vào niết bàn không có mất nhưng mà ngài ở đâu làm sao chúng ta tiếp cận với ngài đây là một cái điểm quan trọng nhất cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh pháp qua bổn môn này nữa là ta đi tìm đức phật đây tìm đức phật xem có bây giờ ngài ở đâu ngài từ đâu ngài sanh trên cuộc đời này Ngài làm Phật. Rồi bây giờ Ngài vào Niết Bàn rồi, Ngài ở đâu? Thành ra cái này đó là chúng ta thực là đi tìm Đức Phật này là đi tu tức là đi tìm Phật. Nên nó từ hồi nhỏ thầy đi tu thầy cứ nghĩ Đức Phật bây giờ Ngài ở đâu? Đức Phật bây giờ Ngài ở đâu? Con muốn thấy Ngài. Con muốn gặp Ngài. Con muốn nghe Ngài nói. Đây là trên bước đường tu ta nên với cái mà tha thiết của mình á, về Đức Phật á, như thế cái chỗ này đó khi mà ta tu theo kinh pháp hoa rồi ta mới thấy à, căn lành ta nên người có căn lành này thì cái người này đó có thể cảm được Đức Phật ta nên khi chúng ta cảm được Đức Phật thì lúc bây giờ ta có thể thấy được Đức Phật mà thấy đầu tiên là thấy đâu đối với thầy đó là đầu tiên thấy là thấy trong chim bao tại vì ta nghĩ tới đức phật nhiều quá phải không? cho nên cho tới trong giấc mơ chúng ta cũng nghĩ tới phật nữa do đó giấc mơ chúng ta dễ thấy đức phật hơn tại sao dễ thấy tại vì khi ta ngủ mà ta mơ đó thì lúc bây giờ đó chúng ta không kẹt cái thân vật chất nữa tại vì cái con người trong giấc mơ nó khác với cái con người mà chúng ta sống đấy cho nên trong giấc mơ ta thấy việc này việc kia việc nọ ta thấy người này người nọ chẳng hạn thì cái trường hợp đó, cái người trong giấc mơ thì người này là cái người mà gắn liền với tâm thức của chúng ta cho nên người tu đó phần nhiều họ phát quy cái đời sống ta gọi đời sống tâm linh thì họ mới cảm thấy cho nên ban đầu đó do ta nghĩ tới đức phật nhiều quá cho nên ở trong giấc mơ ta thấy được phật trong giấc mơ chúng ta thấy được phật rồi từ trong giấc mơ này thấy được phật mà tăng cái độ nghĩ về đức phật cao hơn nữa đó thì lúc bây giờ đó ta không phải là ngủ không phải là mơ mà ta ngồi thiền đây ta gọi là thiền định ta nói trong khi ta ngồi thiền đó, thì cái tâm chúng ta cũng nghĩ về đức phật nữa ta nó luôn luôn hết lòng nghĩ về đức phật á. cho nên bây giờ cái thứ hai mà ta thấy được phật á, là ta thấy trong thiền định thấy được phật thấy trong giấc mơ thấy được phật á, thấy trong thiền định thấy trong thiền định thấy trong thiền định tức là cái khi chúng ta tỉnh thức như thế này nhưng mà tâm ta hoàn toàn yên tĩnh cho nên cái tâm yên tĩnh chúng ta nó nó dục hướng về cái thế giới phật nhưng mà quý vị biết đó, cái tâm của mình nó hướng về đâu nó nó đi với cái tốc độ nhanh lắm ta bảo là nhanh hơn ánh sáng nhiều phải không ta thấy người mà có kinh nghiệm tu rồi họ nói với chúng ta nữa từ đây qua thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà rất xa cách mười muôn ức Phật độ nhưng mà chỉ trong một niệm tâm có thể đi tới nào à, có một niềm tâm có thể đi tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đây là cái thế giới của tâm cái thế giới của thiền định cho nên nó cắt bỏ hết tất cả những cái vọng duyên ở bên ngoài Đấy. thì bây giờ trở lại cái pháp tu mà tứ niệm xứ đức phật dạy chúng ta đó cái người tu thiệt ra là phải cắt bỏ hết tất cả những cái này thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới nhẹ nhẹ lần nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái phi hành nhanh hơn à, cái chỗ này là chuyện chính còn nếu mà chúng ta mang vật cồng kềnh nặng nề quá là chúng ta không thể đi được rồi cho nên bỏ xuống hết đi thì lúc bây giờ chúng ta đi nhẹ hơn nhưng mà cái tâm chúng ta nó cũng vậy cái tâm chúng ta mà cưu mang nhiều quá đó thì cái trường hợp này không thể đi được nó nghĩ cái này nó nghĩ kia nó nghĩ cái nọ đủ thứ chuyện hết đó. nó nặng nề quá nó không đi được cho nên đức phật dạy chúng ta khi mà chúng ta dùng cái pháp tứ niệm xứ để chúng ta gạn bỏ hết cái này để nó không còn cái gì hết tại vì khi mà ta quán thân bất tịnh quán thọ là khổ quán tâm vô thường quán pháp vô ngã rồi tới cái pháp vô ngã rồi cái thân này chúng ta không có nữa thành ta còn cái tâm không nữa thì bây giờ cái tâm này ta mới đi được này đây cái pháp này thầy thực tập nhiều năm đó, thầy mới nhận ra cái này thực cái pháp đức phật tu chứng và đức phật dạy cho mình cái này rất thực nhưng mình không áp dụng được không áp dụng cái này được cho nên mình không có kết quả cho nên khi mà đạt tới cái chỗ vô ngã cho nên chỗ này người ta gọi vô ngã là niết bàn khi mà ta đạt tới chỗ vô ngã là niết bàn thì lúc bây giờ cái tâm niết bàn của ta này nó nó ngang qua cái niết bàn của đức phật cho nên ta ta thấy đức phật ta cảm đức phật ta nghe được đức phật đây là cái điều quan trọng cho nên ở trên cuộc đời này có những người mà cùng cực của cái khổ đau họ nghĩ rằng không còn đường sống nữa không không còn đường sống nữa thì cái lúc đó đó họ có thể nghe được những cái mà ngoài cuộc sống ngoài cuộc sống mình thì trong lúc đó gì nếu mà mình có quan hệ với thánh thần thì mình nghe tiếng nói của thánh thần mình quan hệ với ma quỷ thì mình nghe cái tiếng nói của ma quỷ mình quan hệ với phật bồ tát thì mình lại nghe được pháp âm của bồ tát hay của phật cho nên có những cái điều đó mình tưởng không bao giờ có mà lại có Thành ra có một cái anh ấy Mà anh thưa với Thầy cái này Cái này là sự thật chuyện này cũng vào khoảng độ năm mười năm về trước ấy. nhưng anh này đó anh rơi vô trong hoàn cảnh mà khổ quá đi anh nghĩ anh chỉ còn có tự tử thôi nghĩ mình chết rồi mình không thể sống nữa trong hoàn cảnh bị ức hiếp nhiều quá phải không tức là chịu không nổi nữa cho nên một là mình chịu không nổi mình lại giết người đi hai á, là thôi mình không giết người nữa thôi mình tự giết mình đi rơi vô trong tình trạng này tức là hết rồi khi mà anh hết rồi đó thì anh mới đi ngang ở cái đường lương đình của trước mình sao anh nhìn anh thấy cái tượng quan âm này nó hiện lên sáng lên anh nhìn thấy đức phật sáng lên cái đó anh khởi lên ký niệm thôi mình vô mình lại phật mình vô mình lại phật rồi mình tự tử cũng được biết không? mình chết cũng được thì khi mà anh vô anh lại phật anh vô anh lại đức quan thế âm bồ tát anh lại xong rồi đó anh ngồi xuống đó anh nhìn đức phật anh chưa muốn chưa muốn đi khi mà anh ngồi xuống đó, yên lặng anh nhìn đức phật đó, tới cái mức mà ta gọi là nhìn đứng trồng tức là nhìn để mà quên mình có con người thiệt mình đi thì lúc bây giờ anh mới nghe được cái bồ tát khoa âm nói với anh cho nên ta nghe được phật là cái khi mà đạt tới cái chỗ vô ngã tức cái tâm chúng ta hoàn toàn trống không nên cái người mà tu tịnh độ vãng sanh được người ta cũng phải tâm trí lắng yên như vào thiền định cái tâm trí chúng ta hoàn toàn lắng yên đạt tới cái chỗ mà tuyệt mạng tuyệt thể tuyệt vọng không còn cái gì để lưu liếng cái thế giới này nữa đó thì lúc bây giờ đó là thế giới Phật có thể hiện ra cho chúng ta đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta thấy được Đức Phật ở trong thiền định thì lúc bây giờ đó cái đầu chúng ta nó sáng lên thêm. Cái đầu chúng ta nó sáng thêm. Thì từ cái chỗ cái đầu chúng ta nó sáng lên này gì? Thầy gọi đó là Phật hộ niệm. Cho nên cái khi mà làm một cái việc gì sắp sửa làm một cái việc gì khi thầy suy nghĩ cái việc đó nữa có nên làm không nên làm nữa thì thường đó, thầy có một cái cái thời gian mà ngồi yên lặng tức là ngồi yên lặng để cảm về đức phật để nghe coi đức phật dạy mình sao nên hay không nên nên hay là không nên đây là cái trường hợp đó báo là dùng trí tuệ chỉ đạo mình chưa có trí tuệ thì mình nhờ cái trí tuệ của đức phật chỉ đạo cho mình đây thầy gọi là phật hộ niệm thành là phật hộ niệm cho mình ở chỗ này tự nhiên mình ngồi yên như vậy rồi á mình nhận ra được cái việc này là thôi không nên bỏ đi cái chuyện này nên bỏ đi mình bỏ cái chuyện này nên làm mặc dù khó đó nhưng mà được cho nên làm cái này là cái việc làm của mình có trí tuệ trí đạo cái lời nói mình có trí tuệ trí đạo cái suy nghĩ mình có trí tuệ trí đạo cái này gọi là phật mà đây ta gọi là phật huệ phật huệ tức là phật hộ niệm cho ta cho nên cái người tu theo kinh pháp hoa là cái chỗ này là cho chính chứ đức phật vào niết bàn rồi mà giữa ta đức phật cách nhau rồi mà ta bảo là quy phật là phải nương theo phật phật ở đâu mà nương rồi bây giờ đó chúng ta nương theo Phật tượng, Phật tượng được không? Tại Phật tượng là cái tiêu biểu để cho chúng ta nghĩ ra Đức Phật. Cái này là cái phương tiện để chúng ta nghĩ ra cho Đức Phật. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, những người mà họ tha thiết, họ thương Đức Phật, họ nghĩ về Đức Phật nhiều quá, cho nên lúc bây giờ đó họ mới phát quả ra hình tượng Phật đây. Cho nên hình tượng Phật tạo nên để mình nhìn cái tượng cốt này đó tượng giấy này đó mà mình nghĩ ra là Đức Phật để tạo cái độ cảm giữa mình với Đức Phật cái giá trị chỗ này đó thì nó cho nên cái tượng ở trên chùa mình á cho nên có người bảo là có căn lành lên nhìn cái tượng ấy, mình cảm liền một tức nhưng mà cái người không có căn lành thì họ coi đây là cái tượng nhé đây là ở trên bước đường tu đó cho nên ờ, khác nhau là chỗ này kết quả được hay không Đấy, cho nên ờ, cái chỗ quy y Phật đối với Thầy lúc bây giờ nữa là quy y với Đức Phật ở trong thế giới thật báo trang nghiêm ấy. Đức Phật ở trong thế giới thường tịch quan ấy. Đức Phật ở trên Niết Bàn ấy. làm sao mình nương cái Đức Phật này để mình quy Đó, tức là nâng lên bước nó cũng cùng quy nhưng mà phải nâng nó lên tới mức đó thì mới có kết quả còn chưa nâng lên được thì cái này mình chỉ có chỉ có nói thôi đó. thành ra cái thói quen của mình thôi chứ chưa bằng cái độ cảm tâm cho nên cái kết quả nó chưa cao nữa cho nên ở trong đạo tràng mình nó có một cái là quy phật quy pháp quy tăng thì cái trường hợp này tất cả các tông phái từ nguyên thủy cho tới đại thừa người ta đều có cái quy y này hết nhưng mà riêng đạo tràng mình lúc bây giờ đó mình quy y cái này xong rồi thì sao? Mình mới có mới có đọc thêm bốn cái cái nguyện mình gọi là bốn đại nguyện của pháp hoa bốn đại nguyện mà quý vị phát biểu ờ, đọc hồi nãy đó nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả pháp hoa kinh thọ trì độc tụng pháp hoa kinh quảng tuyên lưu bố pháp hoa kinh và tu học nhân hạnh pháp hoa kinh cái này quan trọng đạo tràng mình á, là có cái này khác Thế là có cái này khác mà các cái đạo tràng khác không có cái lời phát nguyện này. Các cái đạo tràng khác đó như người ta tu người ta không có cái lời phát nguyện giống cái này. Tức là ta nguyện làm hành giả Pháp Hoa Kinh này đó nó gắn liền với Phật giáo Nguyên Thủy mà nó cũng gắn liền với tất cả kinh điển Đại Thừa. Cái này chính này. Làm hành giả Pháp Hoa Kinh là sao? Tức là cái thân chúng ta là trở thành năm cái thân đạo đức cái thân chúng ta trong sạch như hoa sen ta ở ngay trên cái thế giới ta bà này ta ở ngay trong cái cái thế giới sanh tử này mà ta không bị sanh tử này chi phối ta không bị cái ta bà này chi phối nó giống như là cái hoa sen mọc lên từ ở trong bùn nhưng mà nó nó là sen chứ nó không phải bùn cái chỗ này là trên bước đường tu chúng ta hành giả pháp hoa kinh là cho nên tịnh quá cái thân chúng ta lại Nên trên bước đường tu chúng ta ta nguyện ta làm mà hãy khi mà cái thân chúng ta thanh tịnh được á, thì sao trên bước đường tu cái này là quan trọng nhất ở đây đó nếu mà cái người nào cái thân thanh tịnh có nghĩa là cái thân không tội lỗi tức là thanh tịnh là không có tội lỗi mà cái thân không có tội lỗi nữa thì đối với mọi người nó vô thưởng vô phạt còn cái người mà thân đầy tội lỗi tội ác á, thì mọi người không thể chấp nhận ta được Đấy. cho nên trên bước đường tu đó đầu tiên đó, ta phát nguyện cái này rồi ta quán sát lại cái thực tế trong cuộc sống ta thử à, tức là cái con người chúng ta đó mà do tội ác nhiều sanh lại cho nên bây giờ cái hoàn cảnh chúng ta không tốt Đấy, hoàn cảnh ta không tốt ta nhìn bạn của chúng ta ta nhìn những người thân của chúng ta đó ta nhìn cái hoàn cảnh sống của ta nữa mà ta thấy không tốt là ta biết nghiệp ta nhiều rồi cho nên khi biết nghiệp ta nhiều rồi đó là quý vị phải đọc thêm cái nữa là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đây tại vì cái ác nghiệp mà đã tạo bao đời bao kiếp về trước cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này ở trong một cái hoàn cảnh không tốt có một cái thân thể cũng không tốt nữa có cái việc làm cũng không tốt nữa tất cả mọi việc đều không tốt rồi bạn bè cũng không tốt nữa cái này là do từ đâu do cái tội ác từ vô thị kiếp cho tới ngày nay ta cho nên chúng ta phát nguyện đọc cái bài này để sám hối cái bài này là thầy rút từ trong kinh quan nghiêm ra con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả con nay xin sám hối này tức là sám hối cho tới bao giờ mà cái tốt nghiệp này mình chấm dứt cái tốt nghiệp này hết sao mình biết mình hết tại vì khi mà cái nghiệp mình á, nó hết hay là nó còn mà nó nhẹ đi đó là cái hoàn cảnh của mình nó nó cũng nhẹ đi cho mình nó tốt lần đi nó cũng tốt lần cho mình đây mình biết tốt cho nên cái nghiệp mình nặng quá bây giờ không ai ưa mình hết mình tới đâu mình cũng không làm gì được hết cho nên trời đất rộng mênh mông này đó mà mình không có một chỗ nào để nương thân được hết phải không? Đây là hoàn toàn không tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nó, nó tốt cho mình chút á là bây giờ có một chỗ mình nương thân được đi. Đó, thầy nói là có một cái công ăn việc làm mặc dầu đó là khó khăn cực nhọc nhưng mà mình cũng có miếng cơm manh áo mình sống được cái này là cái bước đầu cho nên người mà cùng khổ nhất đây là một cái điểm quan trọng nhất cái phước sanh ra là từ chỗ này cho nên thầy nhớ có một cái anh mà ảnh thưa với thầy cái việc của ảnh thôi cái này thì không, nói không nói cái người đó không nói tên ảnh là khi ảnh cùng tột của cái khổ này nữa. mà vừa đói nữa mà vừa không có tiền nữa phải không mà không có việc làm nữa quý vị thấy khổ khổ gì mà khổ dữ vậy đó. bây giờ đó ảnh mới đi ngang cái chùa vạn đức của hòa thượng trí tịnh anh đi ngang đó anh nhìn vô cái chùa đó sao anh thấy người ta ngồi người ta tụng kinh pháp qua đông quá thôi anh cũng vô thử ta nên vô đó anh ngồi thấy người ta tụng kinh anh cũng ngồi bên đó anh tụng theo bây giờ không còn chuyện gì làm nữa hết thì thôi còn cái tụng kinh thôi tụng nhưng mà cũng nhờ cái căn lành đời trước của ảnh cho nên ảnh nghe người ta tụng mà ảnh ảnh tự ảnh cảm được phật anh cảm được phật á, thì cái bà mà ngồi kế bên ảnh á, ảnh ảnh đâu có kinh thành ảnh gọi nhìn ta để ảnh tụng theo nhưng bây giờ cái bà này bà ngồi đây đó bà thấy con anh này nhìn vô cuốn kinh mình cũng tụng theo bà thấy cũng tốt cho nên á, bà mò trong cái túi bà lấy ra ổ bánh mì bà cho anh ăn đây cái phước sanh ra là từ cái chỗ mình đói mình khổ như vậy nữa mà có được một cái miếng bánh mì ăn này để mà sống thì được đây cái phước sanh ra một chút xíu như vậy rồi bữa sau anh tới để anh tụng nữa anh, anh cũng gặp cái bà này nữa đó thì cái bà này đó nhìn ảnh có cái cảm tình cho nên cái bà này mới biểu à, bây giờ nếu mà cậu không có việc gì làm ấy, thì thôi về giúp cho cái cửa hàng của tôi thì anh anh nghĩ bây giờ làm cái gì cũng được hết á thành ra về giúp ở đây làm cho cái bà này đó khi mà anh bắt đầu anh vô anh làm công cho cái này đó thì cửa hàng này nó phát triển lên cho nên cái phước chúng ta sanh ra từ chỗ đó cho nên lúc bây giờ người chủ này họ quý chúng ta còn cái nghiệp của chúng ta nữa ta vô chỗ nào chỗ đó phá sản phải không đây cái ác nghiệp ta đời trước nữa. người ta đang làm ăn như vậy đó mà mình bước vô cái là hỏng người ta thất bại đi rồi phải đi kiếm chỗ khác nữa kiếm chỗ khác chung vô nữa thất bại nữa đây là ác nghiệp đời trước của mình bây giờ anh tới chỗ này anh làm những cái bà này và phát triển lên khá thế này bà khá lên thì bây giờ bạn mở thêm cửa hàng nữa giao cho anh này quản lý đi thành ra từ cái chỗ làm công à, tiến lên làm chủ và giàu có cái này là cái phước sanh ra từ chỗ này cái nghiệp mình sanh ra nó làm cho tất cả mọi người không ai ưa mình hết mà bây giờ cái phước mình chút xíu sanh ra nó là khiến cho có một người thương mình rồi đó. thì đây phước sanh ra chứ còn khi mà nghiệp mình sanh ra nữa à, thì nó khốn khổ lắm ra ngoài thì kiếm tiền không được về nhà thì cũng không yên được nữa, trong gia đình cho nên này rất là khổ đây là trên bước đường tu cho nên lúc bây giờ mới đọc cái bài sám hối này để lại phật để cầu xin cho nó tiêu các cái nghiệp quá khứ của mình đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta dạ. thì như vậy đó là cái bước đường tu theo kinh pháp hoa đó là cái trí tuệ nó sanh lần sanh lần ra cho chúng ta để mà chúng ta thấy được ngay ở trong cuộc sống này ta xử sự ta trở thành cái người tốt chứ còn không thì chúng ta dễ rơi qua mê tín đây là trên bước đường tu cho nên chúng ta đọc cái lời phát nguyện đó thì cái con người chúng ta nó trong sạch lần trong sạch lần tức là nghiệp giảm lần ta nên nghiệp giảm lần phước sanh ra lần hãy mà nghiệp giảm thì phước sanh hai cái này nó trái ngược với nhau Đấy, cho nên khi mà nghiệp chúng ta đó thì thường chúng ta bệnh hoạn chúng ta mệt mỏi chúng ta làm cái gì cũng thất bại hết bước vào chỗ nào cũng hư nhưng bây giờ phước sanh rồi ta tới chỗ nào ta mang phước tới chỗ đó cho nên cái người mà có phước rồi đó ở đâu người ta cũng mở cửa người ta đón mình hết thậm chí người ta trải trải thảm đỏ ta rước mình phải không nhưng mà phước hết rồi nghiệp sanh ra rồi đó họ thấy mình đằng xa họ đóng cửa đây là trên cái bước đường tu nó nghiệm ra mình thấy cái này rồi cho nên cái nghiệp hết mà phước đó, bắt đầu sanh ra đó là trên cái bước đường tu chúng ta cho nên cái hoàn cảnh nó tốt lành cuộc sống chúng ta nó ổn định thì lúc bây giờ đó lần lần theo cái pháp tu này đó cái tham vọng chúng ta đã cắt bỏ cắt bỏ nhưng mà đó, cái cuộc sống chúng ta nó vẫn tốt còn hồi nãy ta truy cầu nhiều quá nhưng mà luôn luôn cái kết quả nó hoàn toàn khác cho nên đó, từ cái chỗ này mà cái lời phát nguyện chúng ta đó, luôn luôn đó, chịu cực chịu khổ để làm sao mà tạo cho chúng ta trở thành con người đạo đức con người đạo đức có nghĩa là con người mà hữu ích cho xã hội này ta đã trên bước đường tu ta đã ta không muốn làm con người ăn hại đây là trên bước đường tu cái thấp nhất là chúng ta cũng có thể kiếm sống bằng hai cái bàn tay của mình bằng cái khối óc của mình mà hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa đó là khi được Đức Phật hộ niệm cho ta ta khá lên rồi đó thì ta thay Phật để chăm sóc cho những người khác đây là hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa mà có chăm sóc có lo được cho người khác á, thì lúc bây giờ cái thân phước đức ta mới sanh ra xóa cái thân tội lỗi đi để tạo nên cái thân phước đức thì cũng làm con người đó mà ngày hôm qua là do cái suy nghĩ ác do cái túc nghiệp ác cho nên á, mọi người không ưa chúng ta cũng con người đó mà ngày hôm nay tu rồi thay đổi rồi cho nên á, nó trở thành con người được mọi người chung quanh quý trọng là cái đây là trên bước đường tu chúng ta tức là thay đổi cái này thì như vậy đó là cho tới cái khi nào nữa mà mọi người nhìn vào ta nữa thấy thấy chúng ta tinh khiết như hoa sen thì cái trí tuệ chúng ta nó cũng theo cái cái thân mà tinh khiết này nó sanh lần ra cho nên đó, cái tâm chúng ta như là như là viên ngọc sáng cho nên ta gọi là pháp hoa pháp hoa có nghĩa là thân như hoa sen mà tâm như như ngọc mani ngọc sáng thành hai cái này kết hợp lại là pháp hoa vì vậy đó mà cái lời phát nguyện đầu tiên chúng ta đó là đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh ra đó bất cứ ở đâu bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng là hành giả pháp hoa kinh thôi tức là thân trong sạch và tâm sáng suốt xin phật hộ niệm cho ta phật công nhận ta phật bổ sứ ta giao phó cho ta tất cả những cái việc giàu khó mấy thì ta không từ chối đây là cái cái, cái trên bước đường tu của người thành kinh pháp hoa đó đây là lời phát nguyện mà tất cả các chùa khác các pháp môn khác ta không làm cái này ta không có làm cái này còn đây chúng ta có phát nguyện tại cái nguyện này sao nó đồng với phật cho nên đồng với phật á, thì lúc bây giờ phật mới hộ niệm cho ta được còn ta nguyện là phật hộ niệm cho ta để ta được giàu sang ta được sung sướng thì cái trường hợp này chắc chắn khó có tại phật không có cái tâm này phật là có cái tâm là thương người cứu đời mà bây giờ nó ta phát nguyện ta cứu đời giúp người nữa thì đồng với phật cho nên phật hộ niệm cho ta đây là cái tu theo kinh pháp hoa đó thầy nói nó có khác hơn là các cái cái đạo tràng khác là chỗ đó thì ờ, thầy xin gần ở đây ờ, tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng. Amen.